Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 23 tháng 7 năm 2021, tức ngày 14 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thân, tháng canh ngọ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thân hôm nay là bính dần, canh dần, bính thân, con giáp xung tháng ất mùi là kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. Một, Tử vi tuổi Tý, tam hợp xuất hiện cho thấy tình cảm của con giáp tuổi Tý sẽ được nâng lên một nấc thang mới ngày hôm nay, hãy cho người ấy một cơ hội và điều này cũng hoàn toàn tốt cho bạn. Khi bạn dồn tâm huyết của mình cho việc vun sới tình cảm thì bạn cũng sẽ nhận được quả ngọt mà thôi. Kiếp tài chỉ ra rằng con giáp tuổi Tý có thể gặp rắc rối liên quan đến nghi ngờ, mâu thuẫn trong công việc. Nếu bạn chưa có tâm trạng cho một tuần mới đầy hứng khởi thì cũng chẳng ai có thể trách bạn vì điều đó. Bạn cần đến những khoảng lặng riêng tư để tinh thần thư thái hơn, cho phép mình được nghỉ ngơi nhiều hơn nhé. Ngũ hành tương sinh dự báo sức khỏe của bản mệnh thời gian này rất tốt, một số vấn đề liên quan tới tiền bạc cũng dần được dàn xếp ổn thỏa. Việc giảm bớt những lo lắng cũng giúp tinh thần bạn tốt hơn trước rất nhiều. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu, nhờ chính quan mà con giáp tuổi Sửu có nhiều lợi thế trong công việc. Thế nhưng bạn đừng quên bỏ đi những quan điểm, lập trường cố hữu để thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về một người nào đó ngày hôm nay. Có lẽ bạn sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ của mình bởi vì đây là ngày mà bạn sẽ phải hợp tác với họ trong công việc đấy. Thổ Kim Tương sinh giúp bản mệnh cải thiện các mối quan hệ hiện tại. Có những người đã lâu không liên lạc cũng tìm tới bạn để chia sẻ cuộc sống, bạn có được sự tin tưởng của mọi người. Vì thế đừng phụ lòng họ khi lấy chuyện của những người này kể cho người khác bạn nhé. Theo lịch vạn niên, hôm nay là dương lịch là ngày can nhâm. Ngày can nhâm không chỉ bệnh ở thận, do đó, bản mệnh tốt hơn hết là không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 3. Tử vi tuổi dần, ảnh hưởng của lục xung nên con giáp tuổi dần dễ nổi nóng, gây chuyện với người thân, lại hay đổ lỗi cho người khác. Sự hiếu thắng trong ngày này cũng dễ khiến bạn làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp đang có đấy. Thực thần che chở cho thấy những thể hiện của con giáp tuổi dần ngày hôm nay cho phép bạn gây ấn tượng mạnh mẽ với những người xung quanh mình. Điều đó cũng giúp những lời nói của bạn có sức nặng hơn bao giờ hết. Hãy nhân cơ hội này để có thể chứng tỏ năng lực cá nhân và tìm kiếm cho mình một cơ hội, một vị trí thích hợp hơn nhé. Mộc Kim Tường xin giúp bản mệnh nhận ra đâu là sai lầm liên quan đến các quyết định tài chính trước đây. Đó là kinh nghiệm quý giá để bạn có thể tập trung sửa sai trong thời gian tới. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. 4. Tử vi tuổi mão Thương quan khiến cho công việc của con giáp tuổi mão có thể bị đình trệ vô thời hạn, nếu bạn cứ ngồi đó chờ đợi thì sẽ chẳng có ai giúp bạn đâu. Bạn nên là người tự tìm ra giải pháp để cứu lấy mình lúc này. Ngũ hành xung khắc cho thấy một số quan điểm bất đồng khiến bản mệnh đi vào chỗ bế tắc, nhất là nơi công sở. Trong những buổi làm việc nhóm khi việc này diễn ra khiến cuộc họp trở nên dở dang và không mang lại kết quả mà mọi người mong muốn. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, những việc mà bản mệnh nên kiêng cữ trong thời gian này đó là trôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi, Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, tam hợp nâng đỡ nên con giáp tuổi thìn có một ngày tuyệt vời cho những cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào cho đời sống tình cảm. Hãy đón đợi một làn sóng mới của những điều lãng mạn, thú vị mà ai đó dành cho bạn nhé. Hãy dẹp bỏ những nghi ngờ để tận hưởng những niềm vui mà bạn đang có một cách trọn vẹn nhất. Thiên quan dự báo cho người tuổi thìn biết rằng, nếu bạn cảm thấy một ý tưởng nào đó không còn thích hợp để có thể triển khai thì đừng cố đấm ăn xôi. Để làm gì, bạn có quyền chọn lựa cho mình một hướng đi khác thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại. Thay vì gò ép chính bạn, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe. Có thể thấy, nhờ chế độ ăn uống phù hợp, có kiểm soát và khoa học hơn nên bạn cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trên cơ thể của mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ, thân tị tương phá khiến con giáp tuổi tỵ mất khả năng làm chủ. Bạn cảm thấy vô cùng lo lắng vì bạn không nắm bắt được cụ thể một tình huống nào đó xảy ra trong đời sống, và thậm chí nghĩ rằng mình mất kết nối với thực tế. Tuy nhiên, mọi thứ không phải là do lỗi của bạn, và bạn sẽ có thời gian để có thể sắp đặt lại tất cả đâu vào đấy mà thôi. Thiên tài cho thấy con giáp tuổi tỵ dùng dình tiền tiêu, thu về nhiều khoản phụ thu từ việc làm thêm hoặc khoản đầu tư trước đây. Khi có thêm tiền thì nên để dành tiết kiệm thêm, chớ vội mua sắm để thỏa mãn sở thích của mình bạn nhé. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm của bản mệnh, có thể một khoảng cách vô hình nào đó đang đẩy hai người ra xa. Bạn đừng ngại để cho mỗi người chút riêng tư để nhìn nhận lại cảm xúc của mình cũng như đối phương nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, người tuổi ngọ có cơ hội làm ăn phát đạt, Nhận lương hậu hĩnh khi có chính tài nâng đỡ, bạn có thể dùng tiền để gia tăng trải nghiệm cho mình, nhưng đừng quá phung phí đấy nhé, nên biết dùng tiền một cách hợp lý, hỏa kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh phải cẩn trọng. Không phải điều gì bạn cho là tốt thì có nghĩa là tốt đâu, vẫn có nhiều điều bạn cần thời gian để hiểu rõ, khám phá tình hình nữa đây nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 14 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này, giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi có kỷ luật, quy tắc để có thể hoàn thành mọi công việc một cách đúng thời hạn với sự che chở của chính quan, tuy nhiên không phải ai cũng vậy. Điều bạn cần ngày hôm nay chính là có sự linh hoạt trong ứng xử, thay vì áp đặt những quy tắc của mình một cách khô cứng lên mọi người. Thổ kim tương sinh cho thấy cuộc sống của bản mệnh đang ngày càng được cải thiện theo chiều hướng tích cực,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 khi sức sáng tạo được thăng hoa với sự trợ giúp của thiên ấn thì đây chính là thời gian thích hợp cho những mạo hiểm trong đời sống. Hãy dõi theo những ý tưởng của bạn, nhưng cần có sự điều chỉnh hành động phù hợp cho những tình huống thực tế. Nhờ thế bạn mới có thể có một ngày làm việc hiệu quả và ý nghĩa. Kim khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Ngày hôm nay bạn thường xuyên mệt mỏi, khó thở, hoặc ai bị tiền đình dễ bị đau đầu, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và có một giấc ngủ thật sâu bạn nhé. Theo lịch vạn niên, hôm nay nếu đi đâu bản mệnh nên ưu tiên hướng hỷ thần, hướng nam, hoặc hướng tài thần, hướng tây, hạn chế chọn hướng hắc thần, hướng tây nam, giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, hợi. 10. Tử vi tuổi dậu Tam hội dự báo cuộc hội ngộ với một người bạn cũ nào đó sẽ đem lại cho bạn tâm trạng vô cùng vui vẻ, hào hứng. Đây là ngày để bạn xây dựng các mối quan hệ, thắt chặt những sợi dây liên hệ vốn có, Trước khi mở rộng các tương tác của chính mình ngày hôm nay, chẳng ai có thể nói cho biết là con giáp tuổi dậu sẽ cần phải làm gì ngày hôm nay. Với sự xuất hiện của chính ấn, những suy nghĩ chủ động và tích cực chính là chìa khóa thành công của bạn. Thế nên đây là ngày mà bạn cần phải nỗ lực để có thể khẳng định được bản thân mình bằng những hành động quyết đoán, tự tin nhất. Không phải khi nào công sức của bạn cũng dễ dàng được công nhận đâu. Vì thế khi có cơ hội hãy tập trung, chớ vì chuyện tình cảm hay bất cứ chuyện gì làm cản bước tiến của bạn. Bạn cũng cần có giấc ngủ ngon từ trước đó để chuẩn bị sức khỏe cho những ngày làm việc vất vả nữa đấy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ 15 giờ, quý nhân phù trợ, mão, ngọ. 11. Tử vi tuổi tuất, tam hội chỉ ra rằng, đây là ngày mà con giáp tuổi tuất trở nên hào hứng với các tương tác xã hội. Bạn muốn gặp gỡ, giao lưu với mọi người, vậy thì tại sao không lập cho mình một kế hoạch thú vị để có thể trò chuyện, giao lưu với mọi người nhiều hơn nhỉ? Chắc chắn mọi thứ sẽ thật sự thú vị và ý nghĩa đấy. Thổ Kim Xung khắc là lời cảnh báo cho bản mệnh làm việc gì hôm nay cũng phải cân nhắc, tránh chủ quan rằng mình có mối quan hệ, có sự quen biết sẵn, bạn phải nhớ rằng tự mình phải cứu mình trước khi nhờ tới ai đó, thiên quan nhắc nhở, với những thay đổi diễn ra thời gian gần đây, sự mạo hiểm không phải là một lựa chọn khôn ngoan dành cho con giáp tuổi tuất, hãy giữ tiền bạc thật chặt với bản thân mình và đặt an toàn lên cao nhất nhé. Nếu bạn không muốn phải đau đầu sau này, giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, hợi, 12. Tử vi tuổi hợi, thân hợi tương hại khiến cho những cố gắng để hiểu một người nào đó của người tuổi hợi không hoàn toàn dễ dàng. Dường như những chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trong quá trình giao tiếp giữa hai người với nhau, thêm vào đó, bạn không thoải mái khi bày tỏ tất cả những tâm tư, suy nghĩ trong lòng mình, vô tình khiến cho đối phương cũng cảm thấy ái ngại. Ảnh hưởng của tỷ kiến nên có người làm trái ý muốn của con giáp tuổi hợi. Bạn dường như biết rõ sự thật và hiểu đâu là đúng, đâu là sai,